Nào ví dụ một của thầy như sau Trong các phân số sau Cặp phân số nào là bằng nhau Các em tập trung nhá Trong các phân số sau Cặp phân số nào là bằng nhau một của thầy 2 phần 3 âm 6 phần 9 1 phần 5 và 2 phần âm 10 âm 1 phần 7 và 2 phần âm 9 và âm 7 phần âm 2 và 0 phần 7 Vậy chúng ta sẽ xem từng đáp án Xem là đáp án nào là đáp án đúng Được không nào các em Đầu tiên thầy có đáp án A Đáp án A của thầy là 2 phần 3 Và âm 6 phần âm 9 Được chưa Được chưa nào em Nào bây giờ ta có 2 nhân với âm 9 Thì bằng 3 nhân với âm 6 thì đúng không nào em? Vì sao nhỉ? Tại vì thầy có 2 nhân âm 3 thì bằng âm 18 thì bằng âm 10 18. Suy ra thầy có 2 phần 3 bằng âm 6 phần 9. Tức là hai phân số này là bằng bằng nhau. Ok. B của thầy là 1 phần 5 và 2 phần âm 10